duy nhất ngày hôm nay là không không nổ về chúng ta hai nháy phải không anh em và lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện như là không không nổ về chúng ta hai nháy rực rỡ tưng bừng phải không anh em 44 nổ về chúng ta một nháy và 77 được nổ về chúng ta một nháy anh em ạ và cũng xin chúc mừng những anh em ngày hôm nay đã chiến thắng con ba càng 473 và những đầu lô tô một nháy hai nháy anh em nhé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 là dàn đề 282 464 757 3 93 và một con duy nhất là con 494 anh em nhé. Chạm đề tôi sẽ bắt là chạm